Chứ ừ gì mày Dạ chó nổi được chưa Có gì mà cây cú dữ vậy luôn Mày là chó mà cũng biết buồn nữa hả Chó chứ phải cày đâu mà không biết buồn Ồ vậy luôn hả Vậy tại sao con buồn nè Tạch qua cướp rồi Hỏi hoài trời ơi hãy Tây chen chó là chi mà sao tạch keo hoài Mặt ngáo như mày mà cũng chơi banh bóng nữa hả Ê ông nói ai ngáo nha À không ý tao hỏi là mặt mày láo chứ không có ngáo Ê, xin, xin, xin, xin lỗi anh luôn nha Ê, Tám chấp nhận Thôi đừng buồn nữa con Giờ ba với mày selfie một tấm làm kỷ niệm chứ lâu lắm rồi chưa selfie đó luôn Ông chụp xong ông lưu hết trong máy tôi có xem được đâu mà chụp In ra cho tôi thì được á Mày yên tâm đi in ảnh trực tuyến không cần phải đi đâu cả Ôi ơi vậy luôn hả Chứ sao nữa mày Mày mà không tin để tao làm cho mày vài tấm ha Làm liền lanh lẹ đi tranh nội ơi mẹ tự nhiên tắt đèn thấy cái chói nào mà chụp hả cha nội từ từ con tại ba muốn tạo bất ngờ cho con khi chụp hình thôi đó mà bất ngờ để không thấy thấy bất an rồi đó ông nội trời ơi đeo cái quần gì lên tôi vậy xong rồi để tao bật đèn lên nha một hai ba <laughs> Oh shit, nhìn con thông minh lắm luôn à Đâu đâu, đưa tôi xem thử coi Ok, coi nè con ừ phải trời đất không nội mẹ ơi sao cái mặt của tôi nhìn ngáo ngất ngay vậy ba Ê nhưng mà tôi thích đó ông ba ông cho mày xài giờ nghe tao đàn đi thôi đàn dở mà cố mà đàn quay ông có hiểu nào là đàn gãy tay chó không á hi hi thì cứ chụp hình tôi và đăng facebook nữa nha nha gái nó kéo tới kẹt đường luôn vậy còn mày tao tính chụp mày rồi in ra treo nhà bếp cho chuột nó khỏi vào cái gì ông nói cái gì ừ. hình mày ra treo nhà bếp giỡn mặt với tôi nè anh lưu anh lưu anh lưu dễ chơi với em đi anh lưu mày là chó tao là mèo rồi giờ lộn tao là chó mày là mèo mà chơi kiểu gì mày kiểu gì cũng được miễn phí là được rồi anh lưu bị khùng heo không ấy anh chụp với em tấm hình đi rồi anh treo lên tường làm kỷ niệm chơi anh lưu tao với mày có cái chó gì đâu mà kỷ niệm hả hả méo mà chụp rồi tao cũng làm biến đi ra tiệm in rửa chứ lắm đích tao còn làm biến rửa không chi bắt tao đi rửa hình tao tiền thì làm liền chứ để nó nguội đây tao kiểu tao chụp cái coi lần đổi kiểu mới đi mày kiểu này ngáo quá vậy hả ờ, vậy được chưa vậy vậy được chưa tao thấy có khác gì trước đâu mày vậy hả vậy vậy còn cái kiểu này thì sao Kiểu khác của mày à, đó vậy được chưa hả à, thôi vậy mới chơi Ê lú cái gì vậy còn có biết cái app nó cho mình in hình trực tuyến không con Tôi là cún mà có gì không biết Sao sao sao tôi cạo sạch lông mày bây giờ Ông nói cái gì Vậy ai dám ra đường cô gái nữa không nội Cái mặt của mày ngáo vậy con nào dám ưng mà cô Hời ơi đẹp trai không bằng trai mặt ông ơi